Hello xin chào bà con nhé chào bà con quay trở lại với kênh Phạm Hưởng với đất và cũng là kênh phong thủy tử vi trọng đời nhé hôm nay Phạm Hưởng chia sẻ cho các tuổi 1991 nữ mạng tử vi phong thủy tử vi trọng đời nhé thì hôm nay Phạm Hưởng chia sẻ luôn đây là cái hướng nhà này cái hướng à, hướng nhà của 1991 nữ mạng ở đây à, năm sinh này 91 và tân mùi này mệnh quẻ gia chủ là lộ bằng thổ nhá đất đường đi cung gia chủ đó là cung càng quẻ chặt gia chủ đó là Tây Tứ Chặt có nghĩa là 1991 Tân Mùi thuộc quân nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Chặt nhá. thì hướng phong thủy của hướng nhà của mình đó là hướng uh, Tây nè chánh Tây nè là sinh khí tốt nè hướng Đông Bắc này thiên y tốt này và hướng uh, Tây Nam là diên liên nè, rồi hướng phục vị là hướng Tây Bắc này à, hướng Tây Bắc này là hướng chính mệnh luôn á đó. À, đó là hướng phục vị là hướng chính mệnh của tuổi 1991 tân nổi nhá cái còn bốn hướng còn lại là hướng xấu đó là hướng nam này hướng đông này hướng bắc này và đông nam là nhá đấy là hướng xấu thì à, mà ai tuổi 1991 lữ tân nổi thì nên xây nhà theo hướng này à, theo bốn hướng là tây tứ chặt nhá thì à, nhà tắm nhà bếp cũng vậy luôn nhá đấy, thì đó là về phong thủy hướng nhà thì bây giờ tiếp theo thì Hồng Hướng chia sẻ luôn về cái lá số tử vi của mình lá số tử vi của mình ở đây là cung khảm nhá nữ Tân Mùi 9, 1991 nữ mạng là Tân Mùi Cung Khảm bà con cô bác lưu ý điều rằng nhé khi chúng ta xem hướng nhà xây thì chúng ta quẻ ở đây là quẻ bắt chặt nhé cung này là cung càn là quẻ bắt chặt nhá là tính từ trong bắt chặt ra thế còn ở đây mà cung khảm ở đây là Tân Mùi 1991 nữ cung khảm ở đây đó là cung tử vi hay còn gọi là cung sinh hay còn gọi là mệnh sinh nhé khi chúng ta sinh ra thì tương ứng với năm nào thì đó là năm đó là năm cái cung của mình nhé thì à, cung khảm này Ờ, mạng độ ban thổ này đất đường đi này xương con dây tướng tinh con gấu này phật quan âm độ mạng này rồi hồng hướng chia sẻ luôn với cái đường tiền duyên của mình đường tiền duyên của mình khi mà ai mà săn vào tháng à, tư tháng 9 âm địch này tình duyên của lữ tân nồi phải trải qua nhiều thứ thách này khó khăn mới đến được hạnh phúc lâu dài nhé Đấy, tình yêu ban đầu khá là đẹp nhưng sau kết hôn nhiều gánh nặng gia đình khiến tân mùi mệt mỏi những khó khăn trong cuộc sống ảnh hưởng không nhỏ tới uh, tâm trạng của tân mùi nhé rồi trong tình cảm thì tân mùi uh, cần uh, phải cố gắng hơn này trong công việc là duy trì này và các mối quan hệ tốt đẹp hơn nhé cần phải cố gắng hơn rồi thì anh nếu mà ai sanh vào tháng 1 tháng 2 tháng 5 tháng 8 và tháng 10 tháng 12 âm lịch tân mùi à, trong tình duyên trải qua nhiều thử thách sóng gió này nói mới có được kết quả tốt đẹp này trong tình yêu có nhiều sự cản trở nếu hai người cố có thể cùng nhau vượt qua nó thì tình cảm không thay đổi thì sau kết hôn họ sẽ có được cuộc sống như ý muốn nhé rồi nếu mà ai mà sanh vào mà tháng 3 tháng 6 tháng 7 tháng 11 âm lịch tình duyên nữ tân mùi trải qua rất thuận lợi không có những vấn đề gì nhé về tình cảm sau kết hôn cuộc sống không chỉ nhiều niềm vui mà còn rất nhiều thuận lợi về may mắn công việc lẫn sự nghiệp nhé rồi thì Phạm muốn chia sẻ luôn với cái gia đạo sự nghiệp của tuổi Tân Mùi nữa nước mạng nhé gia đình nhiều niềm vui này khi còn nhỏ này. Sau kết hôn cuộc sống khá êm đềm tình cảm giữa các thành viên tốt đẹp này, về già thì có phúc này. Sự nghiệp phát triển nhanh chóng từ tuổi 30 trở đi nhá Những năm sau có nhiều cơ hội phát triển về nghề nghiệp cuộc sống ngày càng được cải thiện hơn và sung túc hơn nhé Thì năm 30 tuổi trở đi thì mới tốt rồi nhá rồi tiếp theo thì tuổi hợp làm ăn này Phạm Hương chia sẻ luôn thì khi à, lựa chọn các đối tác để làm ăn thì nữ tân mùi nên lựa chọn các chú ý lựa các tuổi như là các à, ờ, quý dậu này ất hợi này bính tý này Đấy, do rất là hợp với mệnh của tân mùi nên rất lý tưởng để tân mùi chọn họ cùng hợp tác kinh doanh làm ăn nhé sẽ đem lại nhiều nhận nhiều thuận lợi may mắn cho uh, tài chính của tân mùi nhé rồi tiếp theo là lựa chọn tuổi vợ chồng này kết hôn với một trong các tuổi sau như là quý dậu này ất hợi này bính tý này kỷ mão này canh ngọ này à, kỷ tỵ này của sống của đinh mùi này sẽ rất là may mắn về hạnh phúc này về mặt tình cảm có nhiều niềm vui cuộc sống thoải mái được quan tâm chăm sóc này về công việc sự nghiệp gặp nhiều cơ hội để phát triển rất có vận may về tiền tài nhé con đường thăng tiến mở rộng cuộc sống sau này kết hôn tốt đẹp này tân mùi có vị trí đứng trong xã hội nhá nếu mà kết hôn với quý dậu ất hợi bính tý kỷ mão căn ngọ tý ờ, kỷ tỵ nhá đó là những con tuổi đẹp nhá của mình nhá à, nếu mà kết hôn với những các tuổi như là nhâm thân này mậu dần này bính dần này cuộc sống hôn nhân tuy không có mấy à, không có may mắn <clears throat> cho lắm nhá không có may mắn trong vấn đề tiền bạc nhưng ờ, rất thuận lợi về trong tình cảm nha có nghĩa là kết hôn với nhâm thân mậu dần bính dần thì nói chung về về cái đường tài lộc thì uh, nó bị hạn chế nhưng mà cái đường tình cảm thì rất là tốt nhé nếu cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp thì sẽ cuộc sống sẽ ngày càng khá giả hơn và tốt đẹp hơn nhé Đấy, ờ, nếu mà kết hôn với những tuổi như là giáp tuất này bính uh, tuất này ất dậu này thì cuộc sống gia đình có lúc không thuận lợi khiến cho cả hai phải thường xuyên lo nghĩ ấy <clears throat> không khí không khí gia đình căng thẳng muốn cải thiện được cuộc sống hiện tại ngoài việc phải chăm chỉ nỗ lực hơn nữa trong công việc tân mùi cần phải quan tâm hơn tới các thành viên trong gia đình nhiều hơn nữa nhé đã chú ý về, về cái các thành viên trong gia đình Đấy. rồi tiếp theo trong cuộc sống này ờ, có những ờ, năm có những năm không được tốt đẹp cho lắm cho cho cho cái phần mà kết hôn nhá nghĩa là tân mùi không được kết hôn hay là lấy chồng vào có năm 15 tuổi 19 tuổi 21 31 33 39 tuổi kết hôn vào những năm này sẽ khiến cho cuộc sống của uh, cuộc uh, sống của tân mùi không thuận lợi nhiều điều khó khăn ảnh hưởng đến ờ, đến phần nào tới hạnh phúc hôn nhân gia đình nhé <coughs> rồi phòng hướng chia sẻ luôn về cái tuổi đại kỵ này nếu có ý định lựa chọn đối tác làm ăn lớn thì tân mùi không nên chọn các tuổi sau đây như là tân mùi với tân mùi này đinh xỉu này mậu thìn này và ất xỉu này do không hợp mệnh nên nếu hợp tác những người này có thể khiến họ gặp phải nhiều vất vả trong quá trình làm ăn không may mắn ảnh hưởng tới tiền bạc trong kết hôn cũng không nên lựa chọn bởi do xung khắc về tuổi nên nếu lấy nhau thì cuộc sống hôn nhân có thể xảy ra kém may mắn nhé rồi là những năm khó khăn nhất của tuổi tân mùi nữ mạng này trong cuộc sống có những năm thân mùi gặp khó khăn nhất trong cuộc sống vất vả do vậy trong những năm 25 tuổi 28 tuổi này 32 tuổi này và 40 tuổi cần cẩn thận hơn từ việc làm ăn và hành vi cho tới ra quyết định nào đó nhé rồi tiếp theo Phạm Phương chia sẻ luôn thì mỗi một tuổi chúng ta đều có khung giờ hoàng đạo riêng nhé cái ngày giờ khung giờ xuất xuất hành riêng của ta khi chúng ta xuất hành vào những khung giờ ngày giờ này một ngày phong thủy ngày giờ đẹp hoàng đạo giờ hoàng đạo của chúng ta thì cực kỳ là may mắn về về cái đường đường tiền tài nhé ví dụ như chúng ta mà đi ờ, ký kết hợp đồng hay đi giao thương gì đó thì chúng ta phải chọn được cái ngày và cái giờ hợp với uh, khung giờ hoàng đạo mình thì chúng ta xuất hành vào cái cái giờ đó thì rất cực kỳ là đem lại nhiều may mắn cho chúng ta nhé thì để mở đầu đem thuận lợi và may mắn tân mùi nên xuất hành vào ngày lẻ này xuất hành ngày lẻ tháng lẻ này và giờ lẻ này rất tốt đẹp giúp tăng cường vận may gặp há nhiều thành công nhé Hồi thẩm hướng chia sẻ luôn diễn biến tầng năm của tuổi tân mùi luôn năm 18 đến 25 thì năm 18 đến 21 tuổi tân mùi sẽ trải qua một số mối tình rất là đẹp và thơ mộng nhé mối tình rất là đẹp và thơ mộng tình cảm qua các năm ngày càng phát triển và cuối cuối cùng dẫn tới hôn nhân năm 21 tuổi là năm rất đẹp để cửa hành hôn lễ năm 22 tuổi nhiều nhiều vận may trong cuộc sống sự nghiệp bước đầu khá thuận lợi và tốt đẹp các năm sau phát triển bình thường công việc không có gì là bất ổn cho lắm tình cảm gia đình khá tốt đẹp cuộc sống thì yên vui bước sang 26 đến 30 tuổi thì những năm này thuận lợi tốt đẹp trong chuyện tình cảm cuộc sống gia đình hạnh phúc có tin vui về con cái vào giữa 26 tuổi nhá không có tin vui vào 26 tuổi nhá Đấy, có tin vui ở con cái vào 26 tuổi năm 30 tuổi sự nghiệp phát triển nhanh chóng nhiều cơ hội thăng tiến nhá từ năm 31 cho đến uh, năm 31 tuổi thì gia đình có chút xào xáo trong nhà nhá chú ý vấn đề tình cảm gia đình năm 32 tuổi chú ý sức khỏe không được tốt cho lắm chăm sóc bản thân hơn nữa năm 33 tuổi chú ý trong công việc làm ăn năm 34 tuổi nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái năm 35 tuổi có vận may về đường tài chính công việc cũng có có phần phát triển tăng vọt nhé từ năm 36 tuổi đến 40 tuổi 36 tuổi tình cảm gia đình tốt đẹp có nhiều niềm vui về con cái 37 tuổi à, ra ngoài cẩn thận hơn trong năm tài lộc phát triển nhé năm 37 á, thu được thuận lợi khá là nhiều chuyển sang năm 38 tuổi tình cảm phát triển tuy nhiên cần phải cẩn thận hơn trong mối quan hệ xã hội xung quanh bước sang năm 39 tuổi nên dành nhiều thời gian thư giãn giải tỏa áp lực điều chỉnh lại với tinh thần bước sang năm 40 tuổi thì số có tài lộc sự nghiệp thì thăng tiến chuyển sang năm 41 tuổi thì uh, tình cảm gia đình thuận lợi nhiều niềm vui cuộc sống có nhiều phần tươi đẹp hơn năm 42 tuổi chú ý hơn trong công việc cẩn thận hao tài tốn của nhá năm 43 tuổi sự nghiệp phát triển tuy nhiên chăm sóc tuy nhiên uh, nhiên chăm sóc uh, bảo sức khỏe bản thân và gia đình tránh mắc phải những cái bệnh uh, các bệnh thường thường hay gặp nhá năm 44 đến 45 tuổi không lên đi xa trong năm khá có vận may về đường tài lộc nhé có nghĩa là năm 44 đến 45 tuổi nào cá các vận may về đường tài lộc Đấy. rồi tiếp theo từ năm 46 đến 50 tuổi là năm 46 đến 50 tuổi thì 46 đến 48 tuổi cẩn thận hơn trong vấn đề là bộ mạng nhá cẩn thận về vấn đề bộ mạng chú ý đến sức khỏe này để phòng mắc bệnh này Đấy, năm này vẫn không được tốt do lắm làm ăn lên suy xét, suy xét kỹ càng không lên quá chủ quan vào vào may mắn nhé các năm cuộc sống bình thường không có nhiều cản trở tuy và tuy nhiên tình cảm thường xuyên vẫn xảy ra mâu thuẫn tranh chấp bước sang 51 tuổi nên điều dưỡng sức khỏe tại nhà tránh công tránh tránh ờ, không làm các việc giao dịch về tiền bạc 52 đến 53 tuổi cuộc sống bình thường có nhiều niềm vui về con cái năm 40 năm 54 tuổi này lên dành nhiều thời gian hơn trong gia đình công việc làm ăn lên để nên để sang một bên chuyển sang 55 tuổi thì có tài độc về đường tài chính nhá Đấy. rồi bước sang 56 đến 60 tuổi thì những năm này tình cảm rất là tốt đẹp có nhiều vận may sức khỏe được cải thiện rất là nhiều con cái thì thành đạt làm rạng rỡ gia đình nhá con cái thành đạt rạng rỡ gia đình nhá đó là năm 56 đến 60 tuổi rồi thì Phạm Hướng chia sẻ luôn về à, cái thơ vận mạng thì mỗi một mỗi một tuổi đều có thư vận mạng riêng của chúng ta thì chị Phạm Hương chia sẻ luôn đoán xem số mạng thân nổi cung khả mạng thổ đặt ngoài đường đi săn đặng mùa hạ lo chi tháng chạp tháng 9 không thì tháng 3 thổ vượng tứ quý bốn mùa săn đặng tháng 6 ai mà dám đảm đương tân mùi tân tấn hiền lương giận ai nói dữ mà lòng xót thương tháng riêng tháng <clears throat> hai nối thời bị mộc khắc thổ cuộc đời số ta anh em chẳng đặng hòa thuận à, gần gây gỗ đi xa nhớ hoài <clears throat> vợ chồng chẳng hợp âm dương săn thương tuổi nhỏ xót thương đau đầu tuổi này bốn chục về sau vinh hoa phú quý hưởng ngày giàu sang <clears throat> thì cái tuổi này thì à, về già thì mới được à, phú quý giàu sang nhá Đấy. tổng quan thì xem tử vi cho thấy thì nữ tân mùi cũng sống có nhiều bước thăng trầm Đấy, lúc lên lúc xuống bước chân vào xã hội tân mùi gặp phải nhiều cản trở khó khăn gặp được quý nhân nhân gặp được quý nhân cuộc sống mới bắt đầu tốt đẹp hơn nhé sang tuổi trung niên vận vận số tốt đẹp lên nhiều sự nghiệp bắt đầu vững chắc nó, nó tổng kết lại thì tân mồi lúc trẻ không được thuận lợi và may mắn phải tới tuổi trung niên mới có nhiều cơ hội trong cuộc sống về già đôi lúc gặp nhiều trắc trở nhưng không đáng lo ngại tình cảm tốt đẹp về sau nhé nữ tân mùi thì nói chung là nói chung là thọ nếu trung bình thọ hưởng từ 76 đến 88 tuổi nếu tích phúc đức ăn ở hiền lương sẽ gia tăng niên kỷ nhé thì Phong Hưởng chia sẻ luôn về cái à, màu sắc phong thủy của mình mình là lộ bằng thổ có nghĩa là mệnh thổ chúng ta mệnh thổ thì màu tương sinh và tương hợp Phong Hưởng chia sẻ luôn cái màu tương sinh của mình đó là màu đỏ màu hồng và màu tím cái màu tương hợp với mình đó là màu vàng và màu lâu đất còn màu bị khắc chế đó là màu đen và màu xanh nước biển còn bị khắc kỵ đó là màu xanh lục có nghĩa là chúng ta không nên sử dụng màu xanh lục vào bất cứ việc gì có nghĩa là không sử dụng màu xanh lục như là à, sơn phết nhà cửa xe pháo này hay vật những vật phẩm phong thủy gì đó màu màu màu xanh lục hay gọi là màu xanh lá cây là không nên sử dụng nhé Đấy, chỉ sử dụng được màu đỏ hồng tím vàng và màu nâu đất đây là những màu tương sinh tương hợp của chúng ta thì chúng ta có thể mua xe mua pháo theo màu của mình màu đỏ hồng tím vàng nâu đất hoặc là chúng ta sơn phết nhà cửa cũng vậy nhé thì chúng ta cũng nên sử dụng cái màu phong thủy hợp với mình thì nó sẽ đem lại nhiều may mắn cho chúng ta nhé thì thôi phòng hưởng đã chia sẻ xong cho tuổi tân mùi 1991 nữ mạng rồi nhá Đấy, thì bà con cô bác á, thì ai chưa ai lần đầu xem cái ờ, clip của phẩm hưởng thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh cho phẩm hưởng và để được nhận video sớm nhất nhé rồi thì uh, ờ, phòng hưởng xin chúc bà con buổi tối tốt lành nhé rồi xin chào tạm biệt bà con cô bác